Cập nhật tin tức online ngày 17 tháng 12 năm 2021, nội dung chính. Bé trai 12 tuổi tử vong sau khi rơi từ tầng 22. Bé trai 12 tuổi rơi từ tầng 22 chung cư Comac City, Hà Nội, xuống đất tử vong. Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân ở nhà cùng mẹ. Ngày 17 tháng 12, các cơ quan chức năng phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang điều tra nguyên nhân tử vong của một bé trai tại chung cư Comac City, số 136 Hồ Tùng Mậu. Khoảng 22 giờ cùng ngày, người dân tại tòa S4, chung cư Côn Mark City phát hiện một bé trai đã tử vong ở sân chung cư. Lãnh đạo của ban nhân dân phường cho hay bé trai trên 12 tuổi, học lớp 7, đã rơi từ tầng 22 của tòa nhà xuống đất. Cậu bé này sống tại tòa S4, dù việc xảy ra khi bé trai ở cùng mẹ tại nhà. Ngay sau khi phát hiện con trai rơi tử vong, người mẹ đã chạy xuống hiện trường. Cơ quan chức năng đã phong tỏa nơi xảy ra vụ việc, lực lượng y tế cũng có mặt tại hiện trường.